Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay Thẩm Hữu biết chia sẻ cho bà con cô bác về cái vấn đề này. Về vấn đề đây nè. Đấy, số mạng thay đổi chồng vợ của những người tuổi mạng kim nhá, Đấy, thì Thẩm Hữu sẽ chia sẻ cho bà con cô bác biết là những tuổi nào đấy, tuổi mạng kim này đấy, về thay đổi về đường chồng chồng vợ là thay đổi nhá, thì những người tuổi mạng kim này, những tuổi mạng kim là ải giáp tý này tâm thìn này và nhân thân này ất xỉu này tâm tỵ này quý mẹo này nhân thân này giáp ngọ này canh tuất này à, quý dậu này và ất mùi và tân hợi nhé đây mạng kim nam và nữ xem chung dùng tháng âm lịch nhé à, thì bà con theo dõi ở đây nhé thì ở đây thì nó chia sẻ như thế này như tháng riêng này tháng riêng mà trai trai mạng kim ấy, à, trai mạng kim sẽ hai lần thay đổi vợ con Đấy. mà gái mạng kim thì sẽ ba lần thay đổi chồng ai có nghĩa là mạng kim nhé nam hoặc nữ mạng kim con trai thì sẽ thay đổi hai lần nếu săn vào tháng riêng tháng riêng nhé là tháng âm lịch này nhé tháng riêng tháng âm lịch thay đổi hai lần vợ con và người gái thì sẽ thay đổi ba lần đời chồng nhé Đấy. rồi mạng kim tiếp theo Đó. tháng 2 này nếu mà mạng kim người đàn người đàn ông mà săn vào tháng 2 này tháng 2 này gái trai này hai đời vợ này. và gái cũng hai đời chồng nhá đây là mạng kim làm săn vào tháng 2 âm lịch hai đời vợ gái thì là hai đời chồng đó Đấy. rồi tiếp theo người Nam mà săn vào tháng 2 tháng 3 này tới sang tháng 3 này tháng 3 này thì trai sẽ một đời vợ nghĩa là không có thay đổi nhé sẽ một đời vợ Đấy, gái cũng một đời chồng nhé Đấy, là mạng kim nhé đây là mạng kim vào tháng 3 âm lịch nhé Đấy. rồi tiếp theo thì ở đây tháng tư này tháng tư này trai mạng kim này tháng tư âm lịch này nhé thì tháng tư đây thì trai này thì một đời vợ và gái cũng là một đời vợ nhé nếu mà sang vào tháng tư âm lịch nhé Đấy. rồi mạng kim tiếp theo mà người con trai mà săn vào tháng năm âm lịch thì trai thì thay đổi ba lần Đó, trai thay đổi ba lần và, và gái sẽ hai lần sẽ hai đời chồng nhá đấy nên là phòng hướng sẽ ờ, chào bà con của bác nhé Đấy. rồi tiếp theo đây, tháng, tháng 6 này Nha. tiếp theo thì tháng 6 âm lịch của mạng kim này tháng 6 âm lịch của mặt kim nhá tháng 6 này âm lịch mạng kim này trai thì ba lần ba đời vợ Đấy, gái thì hai đời chồng nhé Đấy là mạng kim mà sanh vào tháng 6 vào tháng âm lịch nhé. thì là trai ba đời vợ và gái hai đời chồng nhé rồi tiếp theo mà la mạng kim sinh vào tháng 7 âm lịch là trai hai đời vợ Đấy, và gái một đời chồng nhá thì gái thì đây về phụ nữ sẽ không thay đổi không thay đổi nhé nhưng người làm sẽ thay đổi một lần nhé nên lần thứ hai mới hạnh phúc nhé rồi tiếp theo tháng 8 âm lịch tháng 8 âm lịch thì tháng 8 âm lịch ở đây trai này trai tháng 8 âm lịch thì chỉ một bài vọng thôi nó chỉ một bài vọng thôi nhá cái người nữ cũng vậy luôn người nữ mà sang tháng 8 âm lịch mạng kim cũng một đời chồng nhá Đấy. rồi tiếp theo người nam mạng kim sang vào tháng 9 âm lịch thì ba lần thay đổi nhé ba lần thay đổi đời vợ và gái mà sanh vào tháng 9 âm lịch mạng kim là hai lần thay đổi nhé hai lần thay đổi để chồng nhé rồi tiếp theo người con trai mà sinh vào tháng 10 âm lịch mạng kim thì sẽ hai lần thay đổi về vợ này Đấy, còn người nữ sinh vào tháng 10 âm lịch thì sẽ cũng hai lần thay đổi đời chồng nhé thay đổi hai lần rồi tiếp theo thì người chồng mà sinh vào tháng 11 âm lịch này tháng 11 âm lịch này thì trai hai đời vợ này Đấy, và gái cũng hai đại chồng gái cũng hai đại chồng luôn nhé Đấy. rồi tiếp theo ở đây là người người vợ này Đấy, người vợ người chồng mà sang vào tháng 12 mà mạng kim sẽ hai lần thay đổi đường hai hai đời vợ Đấy, và người phụ nữ mà sanh vào tháng 12 âm lịch mạng kim là một đời chồng nhé Đấy. Thế đấy thì Phạm Hướng đã chia sẻ cho bà con cô bác biết về là mạng số thay đổi chồng vợ mạng kim. Đấy, giáp tý là mạng kim này, căn thiền của mạng kim này, nhân thân của mạng kim này, ất sửu của mạng kim, tân tỵ mạng kim, quý mão mạng kim, nhân thân mạng kim, giáp ngọ mạng kim này, căn bất mạng kim này, quý dậu mạng kim, ất mùi mạng kim và tân hợi cũng là mạng kim nhé. Mạng kim này so vào tháng âm lịch nhé đây là 12 tháng trong năm thì uh, các bạn hãy so vào đây tháng âm lịch mình xem vào những tháng nào tốt hay xấu thì cũng đều nằm ở trên đây nhé Đấy. thì thôi ờ, phạm hữu xin tạm biệt bà con nhé chúc bà con có một buổi tối vui vẻ nhé rồi xin chào tạm biệt bà con cô bác